xưa vì nơi phía cuối vẫn đưa không ngờ ngày mai ta có không ta bước qua dẫu cuộc đời này rộng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà bao mây mù răng sao nếu chân ta bước sạch ba lô mà nhìn thật xa vì nơi phía cuối con đường cười khi mà trời đang rông bão vấp ngã lại đứng lên không sao Ước mơ đã xây đắp còn dang dở Nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu Phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời Dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi Có những bài hát nghe chỉ muốn người ta thuộc lời Để biết mình lớn rồi nên là bài không thuộc tôi Thiếu thuộc ta Nội buồn đâu nào còn chẳng tan Trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt Giữa trời đông giá rét hai đâu cứ có băng tan Và bất kể ngày đêm mình những người hay chẳng sao